dưới ở đúng không đúng rồi. nhà rồi nọ có ai muốn sống xa quê đâu tại sống không nổi ừ. thôi tại cả đứa mèo một đâu á hôm nay mình đi Đài Loan có việc đi Đài Loan ha nhìn cái lịch thấy mệt luôn á nếu mà có cái thời gian đi đâu đó thì mình sẽ quay lại nghe nó bên ờ, Đà Lan mùa này đẹp lắm hoa đào vấn đề là không biết có thời gian để đi không A few moments later nổi tiếng của Đài Loan mua trà sữa đây được à, rút một cái thăm xong rồi à, tra vô cái hộp này để lấy cái phiếu thăm đó rút cái thăm nè rồi được cái phiếu thăm phiếu thăm như thế này là ngôi nhà Hồng Mao Điểm check-in à, nổi tiếng của Đài Bắc Đến đây phải check-in đây người ta mới biết mình đi Đài Bắc hàng lẩu giống giống uh, ờ, kichi kichi vậy đó mang cái món tự chọn bỏ vô ờ, lẩu mình đang đứng ở ờ, bên này tiếng hoa không mà không không biết đọc nó như thế nào chung là cái khu ờ, ở Đài Loan thì mọi người hình dung nó giống như quận nhất của bên mình vậy chi phí giá cả cuộc sống đồ ăn uống nó cũng ờ, cỡ cỡ như vậy nó nó cũng giống giống với Sài Gòn của mình mà đường xá bên này ờ, giao thông giờ ngon lành hơn Việt Nam mình nhiều bên này thì ờ, đi sớm ở Việt Nam mình một tiếng phía sau lưng mình là khách sạn mình đang ở đường 6 buổi tối À, NTU của Đài Loan ha um, tên à, tên của nó là trường à, đại học hàng hải quốc gia của Đài Loan Nation Taiwan Ocean University sân bóng đằng trước to chà bá lửa luôn rồi tí xíu qua gặp Mr. Um, President Discus một chút xíu để có dịp vô trong cái khuôn viên trường mình quay cho mọi người xem Yeah. buổi tối Night Market Taipei Hồ Sĩ, Hồ Sĩ Trích khởi hành từ Đài Bắc qua Đài Trung nó chạy vận tốc trung bình khoảng 300 cây số giờ kinh khủng lửa của ờ, Đài Loan đó, mọi người thấy khói nó nghi ngút không khói nghi ngút lên luôn ở đây mình nhìn thấy cái vách đá nó có màu vàng vàng màu lưu huỳnh á nó sẽ rất là hôi không có lại gần thích nhiều quá bị à, trúng độc luôn á à, đứng xe xe nhìn cho mọi người thấy khói nghi ngút quanh năm luôn núi trúc trúc này trúc lửa mà nhiệt độ có 15 độ à núi lửa này mà nó phun trào ra luôn đó là người dân Singapore người ta nói là nó phun ra một cái là bụi nó có thể phủ hết toàn cái thành phố Đài Bắc mà không biết lúc nào nó hoạt động nó cứ âm ỉ hoài luôn chìm trong mấy cái bụi trúc ở đây là mấy cái đoàn người ta leo núi và chuẩn bị leo núi nè đậu đây ha cái đường này đi lên đây người ta chỉ có một đường đi lên chạy hết một cái vòng đi xuống nó giống như bán đảo Sơn Trà thờ tưởng giới thạch khu này là con trai của ổng xây cho ổng ít Itsui Outlet Đây bán giày rất là nhiều ha thấy để là như 500 đồng Đài Loan 500 đồng Đài Loan tính ra là 4 400 ngàn tiền Việt mình Ủa sao rẻ ta có lộn không Đồ jean Discount 45% luôn hôm bữa nãy bán đồ lạnh luôn đồ lạnh là chủ yếu một cái shop bán đồ chuyên về xe đạp luôn quần áo quá trời mấy dòng touring ờ, sport hay là MTB là đầy đủ luôn rồi lên à, tầng 2 có khu à, Mitsui rồi nó là food court như là mấy sản phẩm còn lại Hình như nó có hai tầng rồi phải Con đường hoa đào Ồ, đây chim mình khuyên quá trời Ô mà Bình Khuyên nó lại hút mật của hoa đào nha Mới biết luôn á Đây nè nó, nó bu nó hút mật hoa đào quá trời luôn Quý mọi người thấy không Đây là con đường hoa đào play 101 ha biểu tượng của Đài Loan luôn nó giống như lên mát của Sài Gòn mình vậy đó bên trong của thay bay 101 ha chung trong này thì thấy cũng vắng vẻ chắc là giá đắt đỏ quá trong này ít khách lắm đó mọi người đi thấy vắng hoe không không có nhiều khách